Ờ, cho các bạn uh, ờ, cho các bạn trở lại với cơ bọc biệt Tướng Hải thì hôm nay Tướng Hải sẽ giới thiệu đến các bạn và hướng dẫn các bạn chơi bài liên trên chiếc máy đánh bạc iPhone 7 Plus đây đây là chiếc máy đánh bạc chứ không phải cái điện thoại nha thì các bạn ở ngoài không không giới thiệu các bạn sẽ nhìn được chả chả gì khác một cái điện thoại 7 Plus hết màu mã rất là đẹp sạc của iPhone luôn nha các bạn chứ không phải là sạc như Samsung như các dòng điện thoại đánh bạc khác đây thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi bài liên trên chiếc máy đánh bạc à, phần bể lớp phiên bản nâng cấp phiên bản C nha mình bắt đầu nha các bạn mình sẽ đăng nhập vào game đây. mình vào phòng chơi chọn đây cái mã mà đánh bài liên thì đây là mã 3027 đánh liên nha các bạn đây nó rất là nhiều cái chế độ để các bạn chọn như đây là mình đang chọn báo nhà lớn nhất một nhà lớn nhất nha rồi nó sẽ báo ờ, xếp hạng là từ lớn đến bé là từ nhỏ đến lớn đấy từ tụ nào lớn nhất đến nhỏ nhỏ vòng vòng nha các bạn đây nhiều chế độ lắm bây giờ mình sẽ chọn cái chế độ báo từ lớn đến bé nha đây mình chơi đây mình test thử ờ, là mình test 4 tụ thôi tầm 4 tụ nha các bạn bắt đầu chơi đây. 1432 1432 nhé thì mình bắt đầu chia tủ thứ nhất thứ hai và thứ tư tủ nhất lớn nhất tới tủ thứ tư và lớn thứ kế tiếp nhé một bốn ba hai các bạn nhớ nha đây tủ thứ nhất 8 điểm tủ thứ ba đây mình chỉ xong mình sẽ đưa cho bạn xem đây tủ thứ nhất và tủ thứ tư thứ nhất lớn nhất thứ tư và lớn thứ hai đây 6 điểm là ấn thứ hai thứ ba là 6 điểm 6 điểm là nó lớn thứ ba củ thứ hai là lớn cuốn thì đối với bài liên thì nó sẽ tính theo các nước luôn nha các bạn liên nước thì các bạn nào biết chơi bài liên thì xem video sẽ hiểu còn các bạn không biết thì tôi cũng phải khó giải thích cho bạn hiểu lắm ha giờ mình tiếp tục bài liên thì nó không có giống như bài cào nó cũng tựa tựa vậy nhưng nó khác bài điểm giờ mình sẽ chuyển qua cái chế độ là báo nhà báo nhà nào lớn nhất nha các bạn đây đây ra số 5 nha báo nhà lớn nhất nhà thứ tư lớn nhất nha các bạn đây, mình chia nhà thứ tư rồi đây thứ nhất bao nhiêu điểm đây nhà thứ nhất 4 điểm nhà thứ hai một thứ ba năm nhà thứ tư 6 điểm đây đây rất là dễ chơi thì tại ờ, nó thiết kế theo tùy nhiều vùng miền có nhiều cách chơi nên bên mình sẽ thiết kế theo rất là nhiều cách để chơi nói chung ở vùng miền nào các bạn cũng chơi được hết cũng sử dụng được cái máy này hết đây các bạn thấy rất là nhiều cái chế độ nhiều chỗ thì nó sẽ chơi nhiều cách khác nhau tùy các bạn tùy cách chỗ chơi thì mọi chi tiết về cái ờ, máy đánh bạc này các bạn cứ liên hệ đến hai số điện thoại sẽ có người hướng dẫn cho các bạn chơi từ loại từ loại từ loại tùy các bạn muốn chơi loại nào bên mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi loại đó À, cảm ơn các bạn đã xem video chào tạm biệt các bạn